Top 3 con giáp bất ngờ trúng lộc to, cực đậm, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ, đúng 6 tháng cuối năm âm lịch, năm quý mão 2023 tới đây. Mây được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác, anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý cô bác, anh chị, Cuộc sống này luôn muôn màu, muôn vẻ. bầu trời không phải lúc nào cũng màu xanh và cuộc đời của chúng ta không phải lúc nào cũng màu hồng êm đẹp. Bên cạnh sự thành công thì vẫn tồn tại không ít những rủi ro, thất bại và thậm chí vướng phải những tai ương giật mình. Song chính sự thất bại ấy, chính sự đau khổ ấy đã làm cho chúng ta trưởng thành, giàu kinh nghiệm và đi đến thành công nhanh hơn, tận hưởng sự an yên của cuộc sống. Và khi về già, nhiều người lại than thở rằng tại sao có người này lại giàu nứt vách, người kia lại vang danh thiên hạ mà mình lại cứ lận đận, nghèo khó đến như vậy. Thế nhưng họ đâu có biết rằng để có được những thành công vang danh, tiếng tăm lại lừng, trở thành ông nọ, bà kia thì những người ấy đã phải trải qua hàng vạn lần thất bại, hàng trăm lần đau đớn, tủi nhục mất mát, thậm chí là nước mắt đầm đìa, pha lẫn mồ hôi thì mới có được những thành quả đó. Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân thì một yếu tố cũng vô cùng quan trọng quyết định tới sự thành công của mọi người, đó chính là cơ may. Người biết lựa thời, lựa thế, nắm bắt được trọn vẹn những cơ may thì chắc chắn sẽ được đội đời, đội thế, gạt phăng đi sự nghèo khó, nợ nần mà phất lên thành đại gia, tỷ phú, và mới đây nhất, được các nhà tin tri học, nhà tử vi học phương Đông đã bất ngờ luận giải lá số tử vi 6 tháng cuối năm âm lịch năm 2023 đã chỉ ra được ba con giáp nổi bật hơn cả được bể trên ban lộc trả hết nợ nần, giàu sang phú quý bộ vây, ai ai cũng ngạ mụ thán phục. Vậy những con giáp may mắn đó là ai? Cơ may đến với họ trong 6 tháng cuối năm âm lịch năm 2023 như thế nào? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác, anh chị cùng theo dõi luận giải chi tiết chính xác nhất nhất. Vị trí số 1. Xin chúc mừng con giáp tuổi Sửu. Sửu là con trâu, trong cuộc đua 12 con giáp, trâu về nhì, hai năm Sửu gọi là năm con trâu. Con trâu đại diện cho sức mạnh về thể chất và tinh thần, điều đó cho thấy người tuổi Sửu sống độc lập, trưởng thành sớm, cá tính mạnh và kiên định. Những ai thuộc tuổi Sửu thường có nhiều tham vọng và ý chí lớn, đặc biệt là không ngại khó khăn và nguy hại. Người tuổi Sửu thường là những người có đầy đủ những phẩm chất tốt, họ được biết đến bởi tính cách cần cù, chăm chỉ, họ cũng là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế và có ý chí vững vàng trong cuộc sống. Họ có tài lãnh đạo, người khác rất nể phục tính rất khoát, cũng như sức chịu đựng của họ. Họ là người có mắt nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt. Với bản tính bất khả xâm phạm, họ chọn lựa nghề nghiệp rất kỹ càng, miễn là họ được tự do, làm điều họ thích. Tổng quan tử vi của tuổi Sửu 6 tháng cuối năm 2023 Người tuổi Sửu trong 6 tháng cuối năm đón nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp. Trong thời gian này, con giáp tuy không giàu sang, nhưng tiền bạc dư giả, chi tiêu không cần lo nghĩ, công việc đang tiến triển tốt. Con giáp hiểu mình cần gì và muốn gì, bạn không vội vàng mà chuẩn bị kỹ cho từng đường đi nước bước nên dễ dàng chạm đến thành công vang dội. Bản mệnh có thể được lên hương, thăng chức hay ai cũng ngưỡng mộ, vận đào hoa khởi sắc, con giáp may mắn nhận được sự quan tâm của nhiều người khác phái. Bản mệnh cần giữ vững lập trường, cũng như xác định rõ tình cảm của mình để có sự lựa chọn chính xác Vận trình từng tháng của tuổi Sửu đúng 6 tháng cuối năm 2023 như sau. Tháng 7 âm lịch chứng minh được vai trò, nâng cao vị thế. Xem tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Sửu sẽ có một tháng khá tất bật với nhiều dự định và nhiệm vụ cần thực hiện ngay chứ không thể đùng đỉnh được. Chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh, sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ, đâu ra đấy, năng lực cũng được phát huy cao độ tháng có nguyệt lệnh lâm quan đới, báo hiệu sự nghiệp của Sửu có chuyển hướng tốt đẹp. Con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của mình. Tình hình tài chính bình ổn, các khoản thu chính và phụ đều đều, bạn cũng biết cách chi tiêu cân đối, có đồng vào có đồng ra. Nhìn chung, không lo túng thiếu, ngũ hành tháng xung khắc nên chuyện tình cảm của Sửu phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió. Với người độc thân, tình cảm như cá nước chim trời, khó nắm bắt bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng, kẻo tự mua dây buộc mình. Người đã kết hôn cẩn thận đào hoa giữ, phá hỏng hạnh phúc gia đình. Tháng này, sức khỏe của tuổi Sửu có dấu hiệu xa sút do phải dịch chuyển nhiều hoặc lo nghĩ cho công việc. Tuy nhiên, đó đều là vấn đề đến từ thể chất nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục thể thao. Tháng 8 âm lịch, được quý nhân hậu thuẫn, hiệu suất tăng tiến. Tháng 8 năm 2023 âm lịch được coi là một tháng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với người tuổi Sửu, được tam hợp thái tuế che chở. Tử vi tháng 8 năm 2023 tuổi Sửu âm lịch, dự báo con giáp này có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn. Nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà, mà hãy sẵn sàng lý do trong mọi tình huống nhé. Tài chính vượng về thứ tài, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình vì vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Sức khỏe không gặp phải trở ngại nào lớn, bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Tháng 9 âm lịch, lạc quan, chủ động trong mọi thay đổi, vận khí có xu hướng tăng. Công việc trong tháng này của người tuổi Sửu khá suôn sẻ, có dấu hiệu dịch chuyển, thay đổi môi trường làm việc. Nhìn chung là xu hướng tích cực đáng để mong đợi. Bạn có biết mình thuộc con giáp không sợ áp lực, vươn tới thành công sau sóng gió. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu tháng này có nhiều dấu hiệu khởi sắc, có thể bạn phải khởi động một dự án mới, nhiệm vụ mới, tuy có chút thách thức nhưng rất đáng để thử và đó cũng là cơ hội để bạn phát huy năng lực bản thân. Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu thời gian này duy trì ổn định. Bên cạnh đó, chính tài mang lại dấu hiệu lạc quan, nên tập trung vào công việc chính, hạn chế ôm đồm nhiều việc. Về khía cạnh sức khỏe, bản mệnh nhớ chú ý, cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đừng để mất ngủ quá dài, khiến cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Tháng 10 âm lịch, quý nhân xuất hiện tháo gỡ khó khăn. Trong tháng 10 năm 2023 âm lịch, tài lộc của người tuổi Sửu khởi sắc, nguồn thu đến từ cả chính tài và thứ tài, bản mệnh có thể nhờ người thân, bạn bè giúp đỡ mà thu về khoản lời khá lớn. Công việc có gặp trục trặc ban đầu, nhưng sau được quý nhân trợ giúp nên sớm được hóa giải. Theo phong thủy phi tinh tháng này, ở phương chính nam trong nhà nên chú ý dọn dẹp, đồ đạc sạch sẽ, có thể bày thêm những vật phẩm phong thủy, vượng quý nhân như voi hoàng ngọc hay quả cầu vàng. Sức khỏe bình ổn nên tăng cường vận động, thể dục thể thao để duy trì sức khỏe ổn định tình cảm có trục trặc nhỏ. Do lời thị phi ong bướm bên ngoài, hai bạn có thể mâu thuẫn, cãi vã, nhưng nếu chủ động nhượng bộ, thì gia đạo sớm yên ấm trở lại. Tháng 11 âm lịch, có lộc tiền đến mỏi tay. Tháng này, tuổi sửu có thực thần, thúc đẩy tinh thần, nên nghĩ thật, làm thật, tinh thần sông sáo, có thể đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Lại có dịp mã động tinh, thôi thúc hành động, hầu như bản mệnh không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng tất bật chạy đôn chạy đáo lo công chuyện hãy yên tâm cái gì cũng có giá của nó cứ nhiệt tình phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả lớn trong tháng 11 năm 2023 theo lịch âm tài vận của tuổi Sửu có xu hướng tăng nhẹ nhờ có thực thần hỗ trợ bản mệnh được hưởng thực lộc kinh doanh buôn bán có lộc trời ban tiền tươi thóc thật tiền bạc rủng rỉnh tháng 12 âm lịch khả năng cao bản mệnh sẽ tìm được kênh đầu tư hay kinh doanh nào đó hợp lý để tăng thêm thu nhập. Tháng này càng đi xa càng có lộc, tuổi Sửu nên chủ động nắm bắt cơ hội tốt. Trong tháng, rất có thể bạn sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng nào đó, ảnh hưởng đến hạnh phúc cả cuộc đời, vì nguyệt lệnh lâm đất mộ, vận khí bất ổn, hung cát chưa thể lường trước. Theo tử vi cho thấy, tháng này sức khỏe của bản mệnh không tốt, dịch mã khiến bạn liên tục phải dịch chuyển, chạy đôn chạy đáo lo công việc, áp lực tinh thần lớn nên sức khỏe cũng đôi phần suy giảm. Vị trí số 2. Xin chúc mừng con giáp tuổi Mão. Tuổi Mão là tuổi con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong bộ 12 con giáp. Ở Trung Quốc người ta không dùng con mèo mà lại dùng con thỏ làm con giáp tương ứng. Khi khởi phòng trường sinh, tính theo tiết khí thì tháng Mão ứng với cung Lâm Quan, người tuổi Mão rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén. Vì vậy, họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Họ là những người sống rất tình cảm, thích yên ổn và luôn nhạy cảm. Phần lớn những người tuổi mão đều hiền hòa, lễ phép, làm cho người khác có cảm giác tự nhiên, thoải mái khi tiếp xúc với họ. Hầu hết họ không bị ai ghét bỏ, ngược lại được rất nhiều người yêu mến. Người tuổi mão có niềm say mê lớn đối với cái đẹp, bẩm sinh họ đã yêu thích nghệ thuật. Chính vì thế, có thể thấy được, họ là những người khá bình tĩnh và luôn truy tìm đến sự hưởng thụ. Tử Vi nói rằng, bước vào 6 tháng cuối năm 2023, vận trình của tuổi Mão sẽ có sự chuyển biến tích cực nhờ tinh thần thoải mái, đầu óc linh hoạt mà con giáp này có thể tìm được con đường phát triển sự nghiệp đúng đắn, tìm được đúng vị trí của mình. Không chỉ vậy, túi tiền của người tuổi Mão cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Tổng quan 6 tháng cuối năm 2023 của người tuổi Mão là sự nghiệp, tài lộc, hanh thông, gia đình hòa thuận, Vận trình từng tháng của tuổi Mão đúng 6 tháng cuối năm 2023 như sau. Tháng 7 âm lịch, trước nghịch sau thuận, càng về cuối tháng càng tốt đẹp. Trong tháng 7 âm này, người tuổi Mão được dự đoán trước nghịch sau thuận, đầu tháng gặp những khó khăn nhất định, nhưng càng về cuối tháng, mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn nhờ vào chính sự nỗ lực của bản mệnh. Tương hại cuộc xuất hiện khiến đường công danh sự nghiệp sẽ có nhiều cản trở, con giáp này trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu và phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu. Trên phương diện tài lộc, con giáp này vẫn chỉ có thể dựa vào nguồn thu từ công việc chính, thứ tài không có nhiều. Bạn cũng nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền, kẻo phát sinh tranh chấp lừa lọc. Nhiều người có tham vọng, nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến. Về sức khỏe, bạn chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách giải tỏa tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu. Tháng 8 âm lịch, tháng mới vượng vận khí, có thể mưu đại sự. Xem tử vi tháng 8 tuổi mão âm lịch, người này đón một tháng vượng vận khí, mọi việc trôi chảy, khó khăn trước đó gần như đều được tháo gỡ kịp thời. Tháng này rất thích hợp để mưu đại sự, nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai, được lục hợp che chở. Vần quý nhân trong tháng khá vượng, con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người. Vận trình tài lộc tươi sáng, Mão có nhiều cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện. Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này, khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể tháng 9 âm lịch, ngày càng ổn định, vận quý nhân khởi vượng. Sang tháng 9 âm lịch, vận trình của tuổi Mão có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Tháng mới mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin, theo đuổi lý tưởng của mình. Tăng hợp cục xuất hiện, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình, dù khó khăn trở ngại đến đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp, bản mệnh cần cố gắng nắm giữ cơ hội, tận dụng thời cơ cho mình. Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính, tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ. Người làm công ăn lương, chăm chỉ và nỗ lực thì sẽ có cơ hội tăng lương, còn người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Chuyện tình cảm cũng rộng mở, nhờ nhân duyên tốt lành, tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa bất ngờ, người độc thân không khó để tìm được mối duyên ưng ý nếu chịu hạ bớt tiêu chuẩn xuống một chút. Các cặp đôi luôn biết cách vun vén mối quan hệ nên hiếm khi xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của Mão trong tháng cần phải chú ý nhiều nhất bởi nguyệt lệnh lâm bệnh lại có thiên nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng. Con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vật không được điều trị dứt điểm, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Tháng 10 âm lịch, có cơ hội phát huy năng lực lãnh đạo, Tháng mới là lúc để con giáp tuổi mão thể hiện sự uy tín của mình trong công việc, nhờ đó mà bạn được tin tưởng hơn bao giờ hết. Nhiều người còn được giao cho nhiệm vụ quan trọng, đó là lúc bạn được phát huy tối đa năng lực của bản thân. Vì thế, hãy cố gắng tập trung, đừng vì bất cứ lý do gì mà sao nhãng, cuộc sống của bản mệnh lúc này cũng rất năng động, vui vẻ. Công việc của bạn cũng nhận được nhiều sự chú ý từ những người xung quanh. Song đó, đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn thuyết phục đối tác hoặc cấp trên về những ý tưởng của mình. Kiếp tài xuất hiện dễ có họa thị phi của những kẻ ghen ăn tức ở với hạnh phúc và thành công của bạn. Sau đó, tháng này bản mệnh nên giữ mồm, giữ miệng, đừng khoe quá nhiều về cuộc sống của mình, nhất định phải giữ kín thu nhập mà bạn có nữa nhé. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh, hanh thông tốt lành. Để mọi sự thuận lợi, bạn cần buông bỏ biết sự kiểm soát với đối phương và để mối quan hệ được tiến triển một cách tự nhiên. Tháng 11 âm lịch, vận trình tốt đẹp, nhưng cũng chớ chủ quan. Theo tử vi tuổi Mão năm 2023, tháng 11 âm lịch là thời điểm rất may mắn đối với người tuổi Mão, bạn đạt được bước tiến triển tích cực trong công việc nhờ có nhiều cát tinh soi chiếu. Thời điểm này do có tam hợp phụ trợ nên bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy nhờ có tính tình lạc quan, vui vẻ mà bạn dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra trong cuộc sống. Trên phương diện tài lộc, chính tài cũng cho thấy nhiều điểm sáng. Chỉ cần bạn nghiêm túc với công việc mình đang làm và không ngừng cố gắng phấn đấu, chắc chắn bạn sẽ thu về được một khoản tiền lương, tiền thưởng hoặc lợi nhuận dồi dào. Tháng 12 âm lịch, xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư liều lĩnh để tạo sự đột phá. Xem tử vi khoa học, tuổi mão bước vào tháng bản mệnh phải đương đầu thái tuế, nên tinh thần áp lực, suy nghĩ, dễ bị bế tắc, công việc vì thế mà chịu ảnh hưởng xấu. May mắn có thiên ấn hỗ trợ, chỉ cần tuổi mão bình tĩnh, khi xử lý tình huống, thì mọi chuyện sớm được khắc phục và nên nhớ giảm bớt một phần kiêu ngạo thì chuyện gì cũng dễ dàng giải quyết. Về phương diện tài chính, trong tháng các khoản chi tiêu phát sinh nhiều, bản mệnh lại khá hào phóng với người thân, bạn bè, khó tránh tình trạng đầu tháng rủng rỉnh, cuối tháng viêm màng túi. Thời điểm này, xuất hiện quá nhiều cơ hội đầu tư, bản mệnh có thể cân nhắc tiến hành, đôi khi phải liều lĩnh một chút mới có thể tạo ra sự đột phá. Về sức khỏe, tuổi Mão chú ý đề phòng, các bệnh về gan và hệ tiêu hóa, chú ý dưỡng sinh mùa xuân để tinh lực luôn dồi dào, tăng khả năng phòng chống bệnh tật. Vị trí số 3. Xin chúc mừng, con giáp tuổi hợi. Tuổi hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ sẽ xúc động với những khó khăn, bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của tuổi hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền, bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa, cuộc sống của chính mình. Tuổi hợi có cuộc sống an nhàn và lạc quan, họ luôn tươi cười, vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng tuổi hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận, cuộc đời tầm thường, đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm bởi thực chất tuổi hợi có sự thông minh và quyết đoán họ chỉ đang chờ đợi thời cơ thực sự đến với mình đối mặt trước khó khăn áp lực của công việc có người nhăn nhó khó chịu có người kêu ca chán nản tuổi hợi lại khác họ luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn thử thách thái độ ung dung tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén giúp những người này vượt qua khó khăn nhìn chung con đường tài lộc của người tuổi hợi khá tươi sáng trong khoảng thời gian 6 tháng cuối năm 2023 này, tất nhiên bạn cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh tương đối vất vả, song chỉ cần cố gắng thì mọi thách thức đều sẽ phải lùi bước. Với người làm đầu tư, kinh doanh, tài lộc có dấu hiệu khởi vượng, quan hệ khách hàng đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp. Với người làm công ăn lương, nếu bạn biết khiêm tốn, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc, giúp bạn vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Bạn chẳng lo sẽ không được nhận các khoản tiền thưởng nóng, bên cạnh đó nếu muốn túi tiền, thêm phần rủng rỉnh, bạn có thể cân nhắc các công việc làm thêm. Vậy vận trình trong 6 tháng cuối năm 2023 của tuổi hợi diễn ra như thế nào? Tháng 7 âm lịch, bạn nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, có nhiều lộc, nhiều cơ hội mới mở ra, nhưng bạn cũng phải thận trọng trong việc chọn lựa, khi vàng thau lẫn lộn thì càng đòi hỏi bạn phải tỉnh táo trong phán đoán. Chính quan tràn đầy cảm hứng, được đồng nghiệp lắng nghe và cấp trên đánh giá cao. Khi được khen ngợi, bạn càng làm việc chăm chỉ, hăng say hơn, không nề hà bất cứ việc to nhỏ, lớn bé gì. Về phương diện tài lộc, có dấu hiệu khởi sắc, nhất là những ai làm ăn thu hút nhiều dòng tiền về mình, những người làm ăn kinh doanh, còn biết tận dụng ưu thế, chiếm được lòng tin của bạn hàng, nên không cần dùng nhiều vốn, mà vẫn có hàng luân chuyển đều đặn. Tháng 8 âm lịch, vận trình bừng sáng, đạt nhiều thành tựu vẻ vang. Trong tháng 8, người tuổi hợi đón nhiều tin tức tích cực khi vận trình bừng sáng, may mắn theo sát bước chân con giáp này. Tháng này, dù làm việc lớn hay nhỏ, đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực, cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, công việc của hợi đang tiến triển rất tốt. Quý nhân tam hợp, nâng đỡ, hứa hẹn bản mệnh có thể đạt được những thành tựu vẻ vang như kỳ vọng. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Phương diện sức khỏe của hợi, nhìn chung bình ổn, ít ốm đau bệnh tật, dù vậy tháng này có hung tinh bạch hổ xuất hiện, mang theo điểm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ. Bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Tháng 9 âm lịch, vận trình êm ả, chớ nên chủ quan, sự nghiệp của người tuổi hợi không có những biến động quá rõ rệt trong khoảng thời gian này. Nguyệt lệnh trường sinh giúp mọi việc trở nên ổn định, dù có dấu hiệu phát triển đi lên nhưng chưa thực sự rõ ràng. Thời điểm này, bạn có thể tranh thủ giao lưu, mở rộng mối quan hệ với mọi người, học hỏi những điều hay từ người đi trước để đến khi cơ hội xuất hiện, bạn sẽ sẵn sàng thử sức mình. Người làm lãnh đạo có cái nhìn tương đối chính xác về tình hình thực tế, từ đó đưa ra những quan điểm, những hướng đi phù hợp cho tập thể. Vận trình tài lộc của người tuổi hợi duy trì ở trạng thái ổn định, đa số bản mệnh vẫn làm những công việc quen thuộc, duy trì mối quan hệ với những đối tác cũ. Vì thế, dù tiền không chảy vào túi quá ồ ạt, nhưng ổn định, bạn không quá lo lắng đến chuyện chi tiêu, bản mệnh nên tranh thủ thời điểm yên bình này để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, nghiên cứu, mở rộng thị trường, chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn cho tương lai tháng 10 âm lịch, vượng quý nhân, thành công quá nhanh. Xem bói tử vi phương Đông, người tuổi hợi có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình. Khi có các tinh tử vi ở bên, giảm bớt được nhiều quãng đường vòng. Khi có quý nhân giúp đỡ, tương trợ cho mình. Song đôi khi thành công đến quá nhanh, có thể khiến bạn mất cảnh giác, trở nên khoe khoang tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của con giáp này. Bạn cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy Nguyệt lệnh Chuyển sang đất lâm quan, tuổi hợi khá chủ động trong chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu, không ngần ngại, e rè Thời điểm này đào hoa khá tốt, sẽ giúp bạn tìm được tình yêu mình mong muốn. Xét về đường tài lộc, thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều, hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm, đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ tháng 11 âm lịch, tiền tình đều như ý, may mắn ngập tràn. Về sự nghiệp, bản mệnh sẽ có một tháng với những thu hoạch gặt hái không tồi. Tuy nhiên, thành công đến chẳng dễ dàng khi mà khối lượng công việc gia tăng. Chính quan cho thấy, tinh thần trách nhiệm cao của con giáp này chỉ khi hoàn thành tốt nhiệm vụ thì bạn mới dừng bước chân. Thiên vũ cát tinh, chủ về thăng quan tiến chức, nếu trong thời gian này biết tận dụng tốt cơ hội, linh hoạt xử lý tình huống và có các mối quan hệ xã giao tốt, thì chuyện thăng chức cũng không quá xa vời. Nhân duyên tốt giúp cho con giáp này quen biết được với những người giàu có, quyền lực có thể trợ giúp cho bạn trong những bước đường sau này. Đừng vội đòi hỏi lợi ích, hãy từ từ tìm hiểu để đạt được mục tiêu của mình. Sự hấp tấp có thể khiến bạn đánh mất hết những cơ hội đáng quý. Tháng 12 âm lịch, may mắn trải dài, hạnh phúc vô biên. Bước sang tháng 12, bản mệnh được quý nhân bán hợp che chở, sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt, trục trặc, khó khăn trong công việc sớm được đẩy lùi, tạo thêm nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Con giáp này có lộc trời cho, chuyện làm ăn buôn bán cực kỳ thuận lợi. So với những tháng trước, thì đây là thời điểm bội thu của người tuổi hợi, lợi nhuận tăng vọt ở mức đáng bất ngờ. Nếu có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, thì hãy mạnh dạn tiến tới, bạn có thể đạt được sự bứt phá, khiến bao người ngưỡng mộ luôn đó. Tháng 12 này, tuổi hợi có sức khỏe không được lý tưởng cho lắm, bản mệnh tự mình suy nghĩ, tạo áp lực cho bản thân, nên sẽ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, nên tìm cách giải trí, cho đầu óc thư thái, đừng ép mình thái quá, mà hại cho sau này. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình của ba con giáp may mắn nhất, được thần tài gọi tên, sẽ nhận được cơ may đổi đời, chuyển vận, đúng 6 tháng cuối năm âm lịch, năm quý mão 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và già có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.